quý vị và các bạn, trong đêm qua khối không khí lạnh đã bắt đầu ảnh hưởng tới khu vực biên giới phía Bắc nước ta. Trong sáng nay, khối không khí lạnh sẽ tiếp tục dồn mạnh xuống nên sẽ gây ra những cơn mưa rào rải rác. Tuy nhiên, đến trưa chiều, khi đã nằm sâu trong khối không khí rét và khô, thì các tỉnh miền Bắc mưa giảm đi, trời khô ráo hơn, nhiệt độ giảm mạnh, nền nhiệt duy trì ở ngưỡng thấp. Các tỉnh đồng bằng bao gồm thủ đô Hà Nội mức nhiệt cũng thấp dưới ngưỡng 20 độ, trời rét. Các tỉnh Lào Cai, Yên Bái, Hòa Bình cũng là những nơi chịu tác động mạnh của không khí lạnh nên nhiệt độ giảm xuống ở mức từ 21 cho tới 22 độ, trời chuyển rét về chiều. Riêng Lai Châu và Điện Biên, khu vực phía tây của Sơn La nhiệt độ vẫn cao ở mức từ 23 cho tới 25 độ. Về đêm nhiệt độ sẽ còn tiếp tục hạ thấp. Dự báo đợt rét này sẽ kéo dài đến khoảng ngày 18 tháng 2. Từ ngày 19 tháng 2 không khí lạnh suy yếu, trời chỉ còn rét về đêm và sáng. Không khí lạnh trong hôm nay cũng sẽ ảnh hưởng đến khu vực phía Bắc của miền Trung. Dưới tác động của không khí lạnh tương tác với địa hình đón gió của dãy Trường Sơn, từ hôm nay dọc từ Thanh Hóa trở vào tới Thừa Thiên Huế sẽ có mưa nhiều nơi. Riêng ở khu vực ven biển các tỉnh như Hà Tĩnh, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế là những vùng có mưa vừa, có nơi mưa to và rông. Do chịu tác động của không khí lạnh nên nhiệt độ cao nhất trong ngày ở Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh giảm xuống dưới 22 độ. Khu vực từ Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế nhiệt độ cũng giảm còn từ 23 đến 25 độ, trời lạnh ban ngày, rét về chiều và tối. Còn đối với các tỉnh thành phố từ Đà Nẵng trở vào đến Bình Thuận, chưa chịu tác động của không khí lạnh nên ngày trời nắng, nhiệt độ cao từ 29 đến 32 độ. Phải đến gần sáng ngày 15 tháng 2 thì khu vực này mới chịu ảnh hưởng của không khí lạnh kéo theo mưa và nhiệt giảm. Trong khi đó, tại Tây Nguyên và Nam Bộ trong những ngày tới thời tiết hầu như ít biến đổi, trời vẫn phổ biến có nắng vào ban ngày với nhiệt độ ban trưa khoảng 29 cho đến 32 độ tại các tỉnh Tây Nguyên và khoảng 31 cho đến 34 độ tại các tỉnh Nam Bộ. Riêng một số nơi thuộc miền Đông Nam Bộ như là Tây Ninh, Bình Phước, Đồng Nai, nhiệt độ có thể vượt trên ngưỡng 35 độ.